nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra lời bình luận như sau. Thành là một người cương trực trong ngành đã cởi áo công an để làm người lương thiện. Từ lúc Thành bỏ ngành, bỏ luôn đảng, Thành đã trở về bản chất một con người. Anh thường xuyên tham gia công tác xã hội, đi tới các vùng biển cùng bạn bè để trao quà hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người ưu thế. Chị lao động, người vô gia cư, Thành đều tìm đến. Nhất là đợt lũ lụt kinh hoàng năm ngoái Thành cùng bạn bè tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện ra cứu trợ lũ lụt miền Trung. Việc làm xuất phát từ tâm của một người có nhân cách mà không bao giờ thấy ở bất cứ ai trong ngành công an của Việt Nam những việc làm này sau khi Thành cởi áo từ quan. Khó có ai có thể tưởng tượng thanh niên cường tráng, một sĩ quan công an khỏe mạnh như thế khi bị bắt giờ chân tay liệt hết cả, quá kinh hoàng. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh công an Việt Nam bên trái, là người mà ông Lê Đình Công trong vụ án Đồng Tâm khai trước tòa rằng đã dùng dùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Ở bên ngoài, chỉ thời gian ngắn thành đấu tranh rất mạnh mẽ, đụng chạm tới vấn đề cốt yếu trong lực lượng, còn đảng, còn mình. Vì chính anh cũng bước ra từ trong đó, nên anh là cái gai trong mắt bọn cầm quyền, họ đã bắt giam anh. Có lẽ anh đã giữ cốt cách rất chính trực nên khi vào trong trại giam anh vẫn đấu tranh quyết liệt, cho nên anh đã bị trả thù bằng cách treo ngược suốt một tuần anh lên để xem cứng đầu tới cỡ nào. Sự man dợ và tàn bạo đó nó cay đắng ở chỗ bọn ra tay không ai khác mà chính là những người trước đây gọi là anh là đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp. Bị dân đánh không đau, đồng chí trả thù mới đau, đau đến tận tâm can. Ôi đồng chí, mà tới sĩ quan công an đồng chí với nhau vẫn bị tra tấn tàn bạo như thế. Hỏi sao dân đen vào đồn mà không tự tử nhiều cho được. Ông Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và chết trên đường công an, anh Nguyễn Hữu Tấn đã bị giết hay tự cắt cổ? Đây là một câu hỏi dư luận cũng đặt ra trong quá trình điều tra. Gia đình và giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đã nói với đài VOA tiếng Việt rằng họ không tin anh Nguyễn Hữu Tấn người bị tạm giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long chết do tự thắt cổ. Đây là hình ảnh đám tang anh Nguyễn Hữu Tấn, người bị tạm giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự nhưng sau đó tử vong với nhiều vết cắt trên cổ. Em trai của anh Tuấn, anh Nguyễn Hữu Tài nói anh không tin anh Tấn chết do tự sát. Ông nói, em không tin điều mà anh Tấn tự tử cho đồng công an vì cho đồng công an canh giữ nghiêm ngặt không thể nào lọt một vật nhọn hay vật bén được, không thể nào trong phòng lại có hung khí bén nhọn để mà tự tử. Trước đó vào ngày 4 tháng 5, báo Vĩnh Long cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long hôm 22 tháng 5 cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Đến sáng ngày 3 tháng 5, trong quá trình cán bộ điều tra ghi lời khai, anh Nguyễn Hữu Tấn xin một điếu thuốc để hút và sau đó xin nước để uống. Khi cán bộ điều tra ra khỏi phòng để gọi người mang nước đến thì Tấn lấy con dao dọc giấy ở bên trong chiếc cặp của cán bộ điều tra đặt bên cạnh ghế làm việc tự cắt vào mạch máu hai bên cổ để tự sát. Trong một thông cáo gửi cho Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế vào ngày 4 tháng 5, Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo thuần túy đặt nghi vấn rằng Chúng tôi nghĩ rằng tại sao phòng hỏi cung lại có sẵn dao để ông Tấn tự cắt cổ